Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đường đua vào trại giam Thanh Long chính thức qua mặt Kim Tiến Kim Tiến hãy cố lên Ngành nghi trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây đều xảy ra vụ bê bối rất nghiêm trọng Tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bà cựu bộ trưởng này gắn với nhiều tiêu cực mang màu sắc tội ác Vụ buôn thuốc ung thư giả của Việt Nam Pharma có trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không những trách nhiệm quản lý ngành mà bà còn có vai trò hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ cho Việt Nam Pharma. Em chồng của bà Tiến từng là giám đốc của Việt Nam Pharma, việc thông qua nhiều lô hàng thuốc không thể không có lợi dụng uy tín của bà Tiến. Với lại cấp phó của bà Tiến cũng bị khởi tố nhưng bà ta thì vẫn vô sự. Cấp phó chỉ là phụ tá, nếu cấp trưởng không chấp thuận thì không bao giờ cấp phó dám làm bừa. Ông Trương Quốc Cường vốn là cấp phó của bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng ông Trọng không cho bắt bà Tiến là đầu mối và câu hỏi rất to đối với người dân cả nước. Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không chỉ ở Việt Nam Pharma mà còn là sai phạm ở vaccine 5 trong 1 cho trẻ em nữa. Vụ này xảy ra chết rất nhiều người. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vậy dù sai phạm rất nghiêm trọng. Đến thời điểm Ông Nguyễn Thanh Long, trưởng ngành y tế thì khá hơn, nhưng kết quả lại không hề như vậy. Ngành y hiện ra như là một ác mộng của người dân. Việc toa dập với công ty Việt Á, cưỡng ép người dân bán bộ kit xét dởm với giá cắt cổ đã cho thấy sự bất nhân của dàn lãnh đạo Bộ Y tế. Nó có thể nói là tận cùng. 43.000 cái chết vì Covid, trong đó có công rất lớn của bộ kit xét dởm do Bộ Y tế ký quyết định lưu hành này. Tội ác khủng như vậy không thể nào trốn tránh nổi hậu quả. Lưới trời, trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Trong trường hợp này, vận ngày vào ngày ông Nguyễn Thành Long và cộng tác hỗ trợ của ông ta cuối cùng đã bị bắt giảm. Vào ngày 6 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Y tế cùng chịu chung số phận với ông Bộ trưởng Bộ Y tế, còn có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Số phận của Nguyễn Thành Long đã được địch đoạt, việc khởi tố bắt giam đã diễn ra đối với ông Nguyễn Thành Long. Như vậy, trên đường đua và chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến trước nhưng trên đường đua vào nhà tù ông Nguyễn Thành Long đã vượt lên trước để dẫn bà Tiến khá xa. Và khi đã bị khai trừ khỏi đảng thì việc bị cách chức bộ trưởng xem chỉ như chỉ là thủ tục bắt buộc. Đảng Cộng sản có một quy tắc đó là muốn khởi tố quan chức thì phải khai trừ khỏi đảng người đó. Như vậy, việc Trung ương Đảng khai trừ ông Nguyễn thành Long là hành động dọn đường để khởi tố. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm ghế Bộ trưởng Y tế gần 9 năm với rất nhiều sai phạm động trời, nhưng khi hết quyền lực ba chỉ bị kỷ luật mang tính chiếu lệ để đối phó với dư luận mà thôi. Nhiều người cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang được ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ nên tương đối an toàn. Còn ông Nguyễn Thanh Long thì khác. Ông này chỉ nắm Bộ Y tế gần 2 năm thì đã rời chiếc ghế nhắm thẳng vào nhà giam mà tiến. Bị ngã ngựa vố nặng như thế này, có người cho rằng ông Nguyễn Thành Long đã chọn sai phe. Đây là hình ảnh đường đua đến nhà Lao ông Thành Long đã vượt bà Kim Tiến. Ông Nguyễn Thành Long sinh ngày 3 tháng 9 năm 1966, quê ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và vào Đảng Cộng sản vào năm 1999. Một thời gian dài công tác trong ngành y tế tháng 10 năm 2018 tới tháng tới tháng ông Long bất ngờ chuyển sang Ban tuyên giáo Trung ương với chức vụ Phó trưởng Ban. Đến tháng 1 năm 2020, ông Long quay lại làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ đầu năm 2020. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng năm 2021, ông trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế cho tới nay. Không biết ở ban tuyên giáo, ông Nguyễn Thanh Long học hỏi được chiêu trò gì, ông rèn luyện phẩm chất đạo đức gì, mà khi trở về Bộ Y tế, ông ta đã ra tay quá nhẫn tâm với người dân khốn khổ. Tội này không phải là sai phạm mà là tội ác thực sự đem đến cái chết của 43.000 người dân cả nước và trong đó có rất nhiều phần lỗi của ông với bộ kit xét nghiệm giả. Vào ngày ông Nguyễn Thành Long bị bắt tạm giam đã diễn ra và người dân cả nước đã chứng kiến rất rõ ràng điều đó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đẹp mặt trưa, ngài Tổng, quan chức thịt vợ đồng chí, sợ lộ, trốn và rớt lầu quy tiền. Vào ngày 6 tháng 6, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin người đàn ông rơi từ tầng 11 là cán bộ công an thành phố Thái Nguyên. Tờ báo Sinh New thì tường thuật rằng lãnh đạo địa phương cho biết người phụ nữ sống tại căn hộ ở tầng 11 là phó bí thư đoàn phường Tân Long. Sáng ngày 6 tháng 6, người phụ nữ này đã xin cơ quan nghỉ ốm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ vào ngày 5 tháng 6. Nạn nhân được xác định rơi trong khi di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10 đã tử vong. Đây là hình ảnh tin Công an Thái Nguyên rơi lầu Vào ngày 6 tháng 6, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 11 trung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh cho hay người tử vong là cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên. Về danh tính người phụ nữ sống tại căn hộ ở tầng 11 trung cư Tiến Bộ, vị trí mà người đàn ông rơi xuống được báo chí viết tắt là chị N, Phó Bí Thư đoàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Còn chồng của chị N tên là T. Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng lại xác định người phụ nữ Phó Bí Thư đoàn phường Tân Long có tên thật là Nghiêm Thủy Trang. Chồng của cô Trang là ông Toản, cũng là một đảng viên, cộng đồng mạng thông tin như vậy. Theo báo chí cho biết, trước khi nghi vấn chị Trang có quan hệ tình cảm với người đàn ông tử vong. Người đàn ông này đã được cộng đồng mạng xác định tên là Nguyễn Tú. Theo thông tin không chính thức thì đồng chí Nguyễn Tú đang gian dâm với cô Trang, vợ của đồng chí Toản. Thì bất chợt đồng chí Toản về nhà trong giờ làm việc. Nguyễn Tú mới sợ quá, vội vã dùng dây thừng leo xuống tầng 10 để trốn thoát. Thì chẳng may tuột dây rơi lầu dẫn đến cái chết bi thảm. Đấy là những gì cộng đồng mạng tường thuật lại như vậy. Nếu so với tình tiết của cộng đồng mạng và những thông tin trên báo thì diễn biến gần như chẳng khác nhau bao nhiêu. Có sự khác biệt nhỏ là báo chí nhà nước lại giấu tên những người ở trong cuộc. Và có lẽ là với mục đích để bảo vệ bộ mặt thật của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không cho người dân biết nó tệ đến như thế nào. Đây là hình ảnh nạn nhân rơi từ tầng 10 làm thủng mái tôn. Đây không phải là trường hợp hiếm. Được biết vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, ông Lê Tấn Triều, 49 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, bị Tòa án Phúc Thẩm thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người do nghi vợ ngoại tình. Vào tháng 11 năm 2020, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một đàn ông khác nên ông Triều đã gọi điện thoại hẹn gặp ông này tại khu vực vòng xoay thuộc phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Ông Triều gọi con trai và hai người bạn đi theo cầm dao, cây sắt và dặn người này đâm chết nó. Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra đánh nhau, ông Triều đâm nhiều nhát vào người tình địch, ba người còn lại cũng tham gia đánh phụ. Nạn nhân sau đó được đưa ra cấp cứu nhưng đã tử vong do choáng mất máu cấp. Vết thương do thủng tim. Ngoài án tù, ông Triều, ba bị cáo trong vụ án này còn bị tuyên phạt từ 8 đến 13 năm tù giam. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ xây dựng lại đạo đức đảng viên như thế nào đây khi xảy ra các vụ việc scandal liên tục. Ông Nguyễn Phú Trọng đang ra sức xây dựng hình ảnh của người đảng viên và ông đã và đang nỗ lực để làm điều đó. Câu nói trong sạch, vững mạnh được ông nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, không chỉ riêng ông Nguyễn Phú Trọng mà từ năm 2006 ông Nông Đức Mạnh cũng đã hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trong đảng nhưng kết quả bao năm nay thì đảng viên ngày càng xa sút về đạo đức và suy đổi tham nhũng nghiêm trọng. Điều đó cho thấy những trò học tập này thực sự là vô bổ và chỉ tốn tiền thuế của người dân mà thôi. Không biết khi xảy ra hiện tượng đồng chí gian dâm với vợ đồng chí như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng có cảm thấy xấu hổ hay không cho những người đảng viên dưới quyền của mình. Để không xảy ra những hình ảnh gian phụ, dâm phụ như thế trong đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cần làm khác nữa chứ không thể làm theo lối mòn mà ông đã và đang làm như hiện nay.